này rồi Chỉ một lát nữa thôi Ta sẽ được tỏ tường mọi vẻ Ta sẽ được chiêm ngưỡng đủ mặt anh tài Đào que sáng tươi màu Trong gái cha hôm nay trông xinh đẹp quá Kìa cha Tiên Dung con Hẳn con biết rằng cha chỉ có một mình con là gái Đến hôm nay 18 tuổi tròn Cha muốn chọn nơi đáng mặt gửi vàng Vậy con hãy chọn người mà con ưng ý Kìa cha Việc trăm năm con đừng coi nhẹ Chỉ cần nhầm lẫn một lần là sẽ ân hận suốt đời Con có hiểu không? Dạ, con hiểu thưa cha à. Dạ, muôn tâu đức vua thế thì mẹ đi hề đã không chọn nhầm hề mẹ đi hề chỉ cần liếc mắt một cái là hề đã ngã lăn quay ra đấy ạ à. vì thế cho nên các cụ mới có câu hát hát rằng phải duyên là duyên phải số ấy nó phải phải duyên sẽ chối buộc cả đời tiên du con con nên nhớ rằng nhân duyên chỉ một lần thôi phải nơi quyền em chọn mặt gửi vàng Dạ cha, con sẽ đi nhớ à, <laughs> à, à. Nào con lạc hầu đâu Dạ Cho cuộc tuyển được bắt đầu dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ Muôn tâu bệ hạ thần có mặt dạ Lễ tuyển chọn bắt đầu Mời các công tử vào Mời các công tử vào ôi già già già già già muôn đâu về hạ đây là cháu của hạ thần đấy ạ à. cháu rất là đẹp dai có tài múa hay hát giỏi đấy ạ à. sao đây là cháu của nhà ngươi à già dạ. tiên dung con dạ con xem chàng ta thế nào ôi dạ anh à trông anh chàng ăn mặc cũng hoa hòe hoa sói gớm gì chỉ sợ bên trong lại giống tuếch quỳnh quỳnh chả có cái gì này ông bạn có cái tài gì chìa ra xem thử cái xe nào ta có cái tài tài gì rồi ôi mày có cái tài múa hay hát giỏi gì thì mày múa đi để tao múa nhá ừ, múa đi ra đi múa thế à phải vâng, nói Họ nói với công chúa đi Nói là tôi yêu công chúa Tôi mê công chúa Tôi thích công chúa Chẳng hạn nên nên cái dạ, dạ. nên Công chúa ơi Thần mê công chúa Thần thích công chúa Thần muốn lấy công chúa làm vợ Nếu lấy được thần sẽ đội lên đầu Xin lỗi Nghe nói công tử con nhà quyền quý Sao lại em nói nó mó như vậy Dạ thưa cha Phò mã sau này còn phải lo việc sơn hà giáp tắc Một người như vậy Có đáng kén không thưa cha ờ, Thôi thôi thôi cho lui cho lui Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Đúng là cái đồ ăn không nên đòi Nói chẳng nên lời Thôi thôi dẹp sớm cho rồi người khôn chỉ nói ơi à, Nửa lời thấy khôn dẹp hè Lui Mời công tử tiếp theo Tiếp theo dạ muôn tâu đức vua đây, đây, đây cụ bây giờ cụ đi đâu thế này hả cụ có vào nhầm chỗ không đấy hả không không này thế năm nay cụ bao tuổi rồi hả à hỏi về tuổi tác ấy hả ghê quá nhỉ à thần năm nay như thế là 20 Úi dồi trông thế này mà 20 á đã, đã, đã, đã, đã nói là là là là là kiếm ba ngày chín tháng ba mươi năm về trước thân tròn hai mươi tuổi Mưa dạ buôn tâu ạ à. Ông ấy bảo là kém ba ngày chín tháng ba mươi năm về trước ông tròn hai mươi đấy ạ à. Này tên kia Dạ dạ dạ dạ dạ Con gái ta tuổi xuân xanh đương độ còn nhà ngươi là ngoại ngũ tuần Sao không dám vào đây dự tuyển thế hả Dạ dạ dạ muôn tâu đức vua thần đến đây không phải là xin để làm con rể Ô này thế đến để làm gì hả à, Mà thần đến đây là chỉ có xem thôi Để xem cho nó sướng thôi Sướng xong là thần về thần chơi trống bỏi Thôi thôi cho lui cho lui Thôi lui Dạ muôn tâu đức vua thưa công chúa thần là con của một viên quan nhỏ không giàu sang như các công tử con cháu là hầu thần chỉ có một trái tim hay rung rinh đa cảm công chúa ơi bấy lâu nay thần thầm yêu chộp nhớ công tử cứ nói đi ta vẫn đang nghe đây mắt ai chắc nghĩ như rào câu để thương để nhớ nghĩ sâu lại mong giạt rào như sông trên sông giạt rào như sông trên sông người à ơi có nghi thông tình à chẳng hỡi người thần đầy ước nguyện sống cùng đa tạ công tử Nhưng lòng ta vẫn lạnh vắng Không có dấu hiệu gì mách bảo của tình yêu Dạ thưa cha Con cảm thấy mệt mỏi quá chừng Ờ thôi thôi cho lui cho lui Thôi lui Lui xem ra hôm nay ngày không được đẹp để đến mai cha lại cho kém tiếp xem sao dạ thưa cha xin cha đừng phí công tốn sức tình yêu nào con tìm thấy được ở nơi đây nơi bốn bề thành quách bùa vây nơi những kẻ lòng trơ như gỗ đá ôi con cảm thấy quanh con tù túng quá dạ dạ thưa cha con bỗng thèm một chuyến chu du cha con gái cha thực là trái tính trái nết từ nhỏ chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ Cha ơi Vậy hôm nay con thích đi ngựa hay đi xe Để cha truyền cho gia nhân chuẩn bị Cha ơi Cha đã từng cho con lên núi à, à, à. Cha đã từng cho con đi xe ngựa quá à, nhiều à, à. Bây giờ con xin với cha Cha cho con xuôi theo dòng sông nhị hà vãn cảnh à, được được được gia nhân đâu dạ truyền cho hạ thủy ngay năm chiếc thuyền rồng cùng hai trăm cung nữ đưa công chúa tiên dung xuôi dòng nhị hà du ngoạn nghe dạ xin đà tạ vua cha ờ. thuyền ngựa ý chữ đồng tử khấn cha là chữ cụ vân cha sống khôn thác thiêng hãy về phù hộ cho con kiếm được miếng ăn miếng đẻ xin trời đất xin trời đất hãy bớt những ngày mưa gió cho sông lặng bờ yên tôm cá sinh sôi bên sông không một bóng người sớm ấy hôm chỉ có mình tôi trốn này ơi kiếm nghề kiếm ăn đây là nghề dãi người hỏi này sông dâng tràn bờ cát trắng có phải sông nghe lời tôi hát mà mở lòng ôm lấy kẻ mồ côi ôi những chiếc thuyền từ đâu tới trông thật là kỳ lạ thuyền kỳ lạ Giạt vào bến sông đây hương tỏa thơm lừng Phải chăng Phải chăng là tiên nữ giáng trần Người đẹp nhất Người đẹp nhất chắc là tiên chúa Ôi Thật xấu hổ Khi thân thể ta không có một manh khố che thân Trời ơi Ta biết trốn đi đâu cho họ khỏi thấy bây giờ Ngâm mình xuống nước ư Thế còn cái đầu biết giấu đi đâu được à ta đã nghĩ ra một cách hãy đào cát lên rồi vùi lấp mình đi sẽ không ai có thể biết được nào hỡi cát vàng cát trắng hãy giúp ta vùi lấp tấm thân này một lùm cây Trăng hoàn tắm ở đây thì tết mát Nào chúng ta cùng trăng dây Nào ta lấy mây trời Làm ăn tử sinh ra ở đây và sống cũng ở đây ạ à? Không, ta không phải là tiên chúa Ta là tiên dung con gái vua hùng Con gái vua hùng Nhưng sao con gái vua hùng lại tắm ở bến sông này Đây là điều lạ quá chừng Xin hỏi chàng Tại sao lại chỗ này vùi cát Công chúa thấy đấy Nhà nghèo quá không manh khố đóng Thấy công chúa đi qua phải vùi cát giấu mình Ai ngờ Quả đây là điều lạ quá chừng hay trời đất đã sắp bày cho duyên số của ta Chào ơi Một chàng trai khôi ngô tuấn tú Gương mặt sáng trong Ồ Phía trên đầu chàng lại có một vải may vô sắc Hay Hay chàng là con của Thủy Thần Không không Tôi không phải con của Thủy Thần Tôi chỉ là con của một người đánh cá Hai cha con chỉ có một manh khố thay nhau Chàng nói gì cơ Hai cha con chỉ có một manh khố thay nhau thôi ư Chào ơi Thật không ngờ Dưới vòng trời cai quản của cha ta Lại vẫn có những người nghèo đến thế Xin chàng cho biết Hiện giờ cha chàng ở đâu Cha tôi ư Cha tôi mất đã năm tròn Tôi không muốn chôn cha tôi ở trần Nên đã Ta hiểu Suốt cuộc đời cha tôi vất vả lận đận một mình cơ cực vì tôi rồi một đêm mưa gió ngập trời đã đưa cha tôi về nơi lòng đất cha ơi con phải chôn cha bằng manh khô rách con ở lại với đời còn cơ cực lắm cha ơi cha đã đi xa truyền sông lạnh vắng âm dương cách biệt đơn chiếc thương lòng mang nặng bão dập sóng rồi còn vẫn bên người Trời, ơi chàng quả là một người con hiếu nghĩa lòng dạ thảo thơm ai sánh được bằng trong cuộc đời khối cảnh giàu sang chắc gì đã hiếu thảo với cha như thế ôi bên sông một bãi cát bồi thu qua đông lại thương người đơn côi bên sông nhị hài chàng ơi phải chăng trời buông sợi tơ mảnh đất xôi kiến cuộc tương phùng kỳ ngộ ôi sao gan ruột ta bỗng cảm thấy xốn sang lạ kỳ quá có lẽ nào ta đã ôi từ khi sinh ra chưa bao giờ ta được nghe một lời nói lạ lùng như vậy ta ta muốn kết bạn với chàng chàng nghĩ có được không Công chúa muốn kết bạn với tôi Một chàng trai nghèo rớt mùng tơi Khi đã yêu thì kể gì gia cảnh giàu nghèo Hơn nữa Giữa thiên nhiên Chúng ta đã chẳng biết nhau như chồng vợ đó sao Nàng liều quá Nàng Nàng không sợ vua cha phẫn nộ sao Không Cha rất thương ta Hơn nữa Người chẳng mơ ước kén được dễ hiền đó sao Nhưng dù sao thì nàng cũng là công chúa con vua không thể kết duyên cùng kẻ đói hèn như tôi được Ta Ta sẽ giúp chàng thoát khỏi cảnh nghèo Bằng vàng bạc của nhà vua Không Tôi không quen sống bằng vàng bạc của người khác Tôi đã quen sống bằng chính sức của mình Ôi Nghe chàng nói ta càng cảm thấy mến chàng Lòng tự trọng của chàng khiến ta cảm phục Chàng ơi Em Em muốn cùng chàng trăm năm kết tóc Duy chỉ có một điều em lo Chàng, chàng có yêu thiết Yêu nàng Ôi, một người tuyệt sắc giai nhân Lại bao dung hiền hòa đức độ Bên cỏ cây cũng còn ngơ ngẩn trước nàng Nữa là Ôi, công nhân là chàng Chàng cũng yêu ta Chàng ơi Chàng có biết Chàng Chàng chính là người em mong ước khát khao Em không ngờ đâu bên sông Nhị Hà này lại là bên sông yêu Mãi tự nhiên đây Lại là nơi đôi ta gặp gỡ Anh Em ngờ lạc hầu tướng công quan lạc hầu lạc hầu tướng công quan lạc hầu Ôi giời ơi Người đâu suốt ngày chỉ có ngủ Thế bàn việc đại sự mà cứ gà gà gật gật thế này có chết người ta không nữa chứ lại Quan Lạc Hầu Vua gọi cái cái cái cái cái cái gì thế hả suốt ngày chỉ có ngủ thôi à, ngủ đâu mà ngủ là con chối à người ta chỉ hơi mơ màng có tí thế mà ngủ vua gọi ôi ôi vua gọi à ôi dạ dạ muôn tâu bệ hạ thần có mặt à là khẩu tướng công dạ chấm đã đọc hết tờ trình của quan tể tướng ờ. thấy bờ cõi đã yên chấm rất mừng lòng Gả Giang Sơn của các vua hùng Phải ngày một yên hàn thịnh vượng dạ. Có như vậy chấm mới không hổ thẹn với các bậc tiền nhân với con cháu mai sau dạ chí lý chí lý nghe sướng cả lỗ tai sướng hai lỗ nhĩ những điều vua nghĩ cũng giống ý hề Ui giời Thế mà chẳng bao giờ được làm vua cả Ui giời Ui giời Ui giời Này này này này này này này này này Hè ơi Đừng mơ ước hảo con à Đã được làm hè mua vui cho đức vua là phúc 70 đời nhà mày rồi Thế mà mày này còn định định định đòi làm quá Ấy là Ấy là này này này này Hề nói cho quan lạc hầu biết nha Bao giờ trời nổi can qua làm quan thất thế ơi nhà Hóa ra làm hề <laughs> Này làm quan nó dễ cực nhá Làm hề đấy hơi bị khó nhá Làm hề đấy là khó nhá chứ làm Ôi quan... đi hề Nhà ngươi có để cho ta còn bàn việc đại sự nữa không nào Dạ hề có làm gì đâu ạ à? Lạc hầu tướng công Dạ Hiện nay ta đang lo nhất việc gì nhà ngươi có biết không ui rồi già muôn tâu bệ hạ thần thì làm sao mà biết được hả thần tối như đêm dày như bánh đúc mà đặc như cục gạch thì thần làm sao mà biết được à Úi rồi ôi, mấy chục năm nay bây giờ mới thấy ông ta nói ra một câu thực lòng Đúng là tối như đêm dày như bánh đúc mà đặc như cục gạch Thế mà lại còn đòi làm quan to trong hiểu ấy Chẳng thấy dân tình các nơi hình như chưa được no ấm Ôi già Bẩm môn tâu bệ hạ đâu có ạ à. Thần vừa mới đi công cán trở về ạ à. Dạ Khắp nơi nơi dân tình đều no ấm vui tươi khỏe mạnh Chỗ nào cũng rộn rã tiếng sanh ca Dạ muôn tâu bệ hạ Nếu mà chưa no thì làm sao mà hát được cả à? Dạ muôn tâu ạ à, Hề lại nghe nói khác đấy ạ à. Ờ con nghe nói sao ở Hề Dạ hề nghe nói là ở nhiều nơi ăn sáng còn lo trưa ăn trưa lo tối ăn bữa nay lo bữa mai tứ đời lo chưa biết bao giờ mới hết đấy ạ à. có thật không hề dạ hề thì có bao giờ nói dối đâu ạ ờ ta thực có lỗi là hầu tướng công <laughs> dạ vậy nhà ngươi có cách gì giúp được ta không ôi dạ muôn tâu bệ hạ thần đã nghĩ nát óc rồi mà không có một cách nào ạ à. Đêm nào hai đầu gối thần cũng thức trong trong mà không Ôi. nghĩ được một cách gì ạ Nhà ngươi chẳng giúp được gì cho ta cả Dạ Có lẽ ta phải cho phế chuất nhà ngươi đi Dạ, dạ, dạ, phế chuất, phế chuất gì ạ Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, Muôn tâu bệ hạ xin người đừng làm thế à Ờ bệ hạ ơi <laughs> xin người đừng làm thế người mà phế chuốt thần thì thần biết sống sao đây một lũ vợ con nheo nhóc tháng ngày Dạ muôn tâu bệ hạ Thần làm quan nó quen mất rồi ạ à. Bây giờ mà thần không làm quan thì thần không còn biết làm một thứ nghề gì nữa à. Thôi được. Âu là ta cũng nể cái công của nhà ngươi xưa kia đã cùng ta vào sinh ra tử. Dạ thần đội ơn bệ hạ. Chào. Ngày nào ta cũng phải lo việc triều chinh. Chậm mệt bã cả người xương cốt xem chừng muốn long ra từ chiếc, ta già thật mất rồi tuổi già nó đến chẳng chừa ai cái thủa sông pha đã rồi bây giờ gối mỏi chân chậm bước sơn hà gánh vác nặng hai vai lạc hầu tướng công ôi dạ chấm nghĩ trong thiên hạ đâu có thiếu người tài Mà sao Ôi dạ Dạ muôn tâu bệ hạ Vừa rồi là thần chỉ cho triệu đám con cái nhà giàu sang vào dự tuyển thôi ạ à. Còn con nhà thường dân thì thần đâu dám ạ à. Dạ muôn tâu bệ hạ nếu người muốn để Hoàn. Vâng. thần ạ à. Nhà ngươi nói nhà ngươi định cho mời đám con nhà thường dân ư <laughs> Dạ Không được Dòng dõi của ta không thể pha tạp như thế được Dạ Dạ Dạ dạ dạ dạ dạ Muốn tao nước vua Có một công tử đẹp trai khôi ngô tuấn tú Xin được vào cầu hôn với công chúa Sao Có một công tử khôi ngô tuấn tú Xin được vào cầu hôn với công chúa à Dạ à, Được được Lệnh ta chuyển ngươi hãy cho vào ngay Cho vào Ôi. ngay Này là hầu tướng công Dạ Biết đâu đây chẳng là người mà trẫm đang cần gặp có phải không dạ, Khanh? Dạ, đúng ạ. À. Truyền cho công tử vào. Truyền cho vào. Xin kính chào đức vua Chào quan lạc hầu Này kia hè <laughs> hè kìa công tử công tử là ai và từ đâu tới ta ta là người không ai biết được bởi nghe tin đức vua kén chọn người nay mai kế nghiệp ta mới bằng rừng lội suối về đây ta là người nay đây mai đó này thích ngao tháng ngày nước non xa thỏa ý chí qua ngày nước non xa lấy cầm đi thú vui vầy này là công tử dạ. nhà ngươi trông nó vừa mắt chấm rồi đó nhưng ta chỉ tiếc rằng con gái ta nó đi du ngoạn à, chắc cũng sắp về dạ muôn tô đức vua bởi mãi mê đi săn nên thần đã lỡ mất dịp may nhà thần ở châu gần đây dù đến muộn dù đến muộn thần cũng xin được làm rể đức vua Kìa thị nữ Có tin gì của con gái ta chăng Muôn tâu đức vua Vâng lệnh công chúa Tiên Dung Con tức tốc về báo để người hay Công chúa Tiên Dung đã kén được chồng hiền Sao Công chúa Tiên Dung đã kén được chồng hiền à Thị nữ Công chúa Tiên Dung đã kén được ai mà nhanh vậy hả con Dạ Người đó là chàng thử đồng tử Làm nghề đánh cá ở ven sông ạ à. <laughs> Trong nghe tin như xét đánh ngang tay Gan ruột rối bời mắt hoa đầu vai Con rể ta Con rể ta lại là người đánh cá trên sông Ơi ơi Tiên dung Còn như lá ngọc cành vàng Mà sao con lại tự mình hoại thân con là công chúa nhà vườn cớ sao con gió sương dại giàu người còn lớn biết bao trở mong hơn thiên dịch nuôi còn lớn biết bao trở mong thiên cớ vì đâu mà con sinh lòng ngang ngược con nỡ phụ lòng là phụ cầu phụ dạ muôn tâu ạ con nhà thường dân mà người ta tốt thì sao ạ còn hơn chán vạn con cái nhà giàu mà mắc dậy đấy ạ dạ đúng như thế đấy ạ trừ đồng tử là một chàng trai dễ mến chàng hiền lành hiếu thảo và cũng rất đẹp trai đấy ạ dạ muôn tâu được vua xin người cứ bình tâm thần sẽ tức tốc tới đó xem sao thần tin rằng thần sẽ đưa được công chúa tiên dung về đây ngay ạ hay lắm Nếu vậy Nếu vậy ta cùng với nhà ngươi tới đó xem sao Quân dạ. Hãy thắng ngựa cho ta để ta cùng với công tử lên đường Dạ, dạ. ông vâng, Thôi vâng. Ý ta đã quyết truyền y lệnh thấy đấy Gia cảnh thế này Làm sao chửi tôi lại dám Ồ ờ không Thiếp lại thấy nơi này thật tuyệt Gió núi trăng ngàn bát ngát nương dâu Sông nhị hà mênh mông trăng tỏa sáng trên đầu Một vùng đất có một không hai mà thiếp thấy Nhưng không hiểu sao Đời ông đời cha nghèo vẫn hoàn nghèo Giờ lại đến đời tôi đây nữa À Mà trời cho khỏe mạnh đôi tay Thế nào rồi cũng có ngày làm nên Tiết sẽ giúp chàng lập nghiệp Giúp chàng ở đây gây dựng cơ đồ Bằng cách nào kia Nàng Nàng không thể ở lại nơi này được Nếu em ở lại được thì sao nào Vì nàng là công chúa khuê cát, Để nàng vất vả anh chẳng cam lòng Chàng ơi Đã yêu nhau thì phải đèo bòng Chín sông cũng lội Mười dòng cũng bơi Miễn là Miễn là ta sống có đôi chàng ơi rồi đây tình yêu của nàng Từ lúc gặp nàng Anh như được tiếp thêm sức sống Anh không thể quên cái cảnh Hai cha con chỉ có một manh khố đóng À Trong nhà còn ít khoai Nàng Nàng có dám ăn cùng ta qua bữa Khoai à Ừ cảm thấy thế nào rất ngon và <laughs> lạ nữa ồ thế thì nàng sống được ở đây rồi à mà ngày nào cũng ăn khoai chán lắm đấy không sao miễn là em được ở bên chàng nhưng nhớ vua cha không cho ở thì sao thế chàng có về kinh đô với thiếp không anh không quen ở chốn kinh kỳ với lại thuyền theo lái Gái theo chồng xưa nay vẫn thế Em nghĩ ở kinh đô sẽ tốt cho chàng hơn Không, không đâu Anh... anh không thể bỏ nơi này đi được Chàng ơi, em hiểu lòng chàng Em... em sẽ ở bên chàng mãi mãi Tiên Dung Anh cũng vậy Anh sẽ mãi mãi bên nàng Tiên Dung nàng ơi tình ta vời vợi như biển trời Ngài cùng công tử đẹp trai sẽ đến ngay bây giờ đấy ạ à? Công tử đẹp trai là ai vậy? Dạ, là người ở châu gần đây Muốn, muốn làm rể đức vua đấy ạ à? Nhưng rất tiếc, bây giờ đã quá muộn rồi Ta nay là gái đã có chồng Chàng ơi, chàng hãy ở bên em Tiên Dung tuổi đã miễn lễ Kìa vua miễn lễ rồi kìa Ấy già Trông anh chàng cũng khá khôi ngô tuấn tú Mỗi tội nhà thì nghèo chả có cái quái gì cả Tiền Dung Dạ Kia có phải là chàng đánh cá đó không Thưa cha vâng ạ cha đã rõ tất cả Chỉ không hiểu tại sao con chịu hạ mình Yêu một kẻ khó không có mà mang Dạ thưa cha Vợ chồng là cái duyên cái số Con nghĩ có lẽ đây là ý trời à. <laughs> Con nói ý cha không bằng ý trời Cha Tiên Dung Con có nhìn thấy chàng công tử đẹp trai kia không Chàng đến đón con về kinh đô để làm lễ cưới Xin chào công chúa Xin, Xin lỗi công... Ta chưa có hân hạnh được biết ngài Xin công chúa lượng thứ Thần đến muộn một chút Nhưng mà muộn còn hơn không Mong công chúa nghĩ đến ngọc thể của mình Xin cho thần được suốt đời hầu hạ Xin đa tạ công tử Nhưng rất tiếc Ta nay là gái đã có chồng Xin ngài thứ lỗi Tiến Dung Con không được nói năng như vậy Ai cho phép con cưới hỏi Mà con tự nhận là gái có chồng Dạ tư cha Một lời hẹn ước trăm năm còn quý giá hơn nhiều lễ nghi hình thức này tôi đánh cá kia dạ nhà ngươi hãy buông con gái ta ra Chà. kẻo chớ trách ta là không nói trước nhà ngươi là phường đũa mốc sao dám gác mâm son Trời. dạ muôn tâu đức vua xin ngài chớ khinh thường kẻ dân dã đây là phường đũa mốc xin hỏi ngài ngài chỉ vì đất nước Sao còn để nhiều dân chúng lầm than Làm người Ai chả mong có nhiều bạc lắm vàng Ai muốn sống cảnh nghèo hèn đói khổ Tiên Dung Xin nàng hãy suy nghĩ thiệt hơn Ta tay trắng Còn công tử kia bạc vàng đã sẵn Không Đã một lời hẹn ước Tiếp không bao giờ thay đổi thưa chàng Thưa công chúa Xin công chúa anh nghĩ lại con gái vua Con gái vua ai lại lấy một thằng đánh cá bao giờ Người im đi Người không được xúc phạm tới chồng ta Nàng không biết Việc làm của nàng cũng xúc phạm đến bọn ta sao Bao nhiêu công tử đáng mặt anh hào Nàng không kén Lại kén một thằng rớt mùng tơi như vậy Nhà thì trông thích cả trời Đồ đạc thì toàn là bát sành như mày Giường cưới giường cưới sẽ là một chiếc chõng tre Ngươi im đi Ngươi quả là một tên hồ đồ hợm hĩnh Thiên Dung cha khuyên con hãy trở lại Hoàng Cung Dạ thưa cha Nhưng với một điều kiện Con phải được kết duyên cùng chàng Không Không bao giờ có chuyện đó cả Nếu vậy Con xin phép cha Cho con được ở lại chốn này Sao Ý con muốn vậy Vâng, thưa cha được Nhưng với một điều Con sẽ không bao giờ được trở lại hoàng cung Và không bao giờ nhìn thấy mặt cha nữa Cha ơi Cha đừng đẩy con vào con đường lựa chọn Bên tình, bên hiếu Bên nào con cũng muốn trọn vẹn cả hai cha Thôi đi Có hắn không cha Có cha không hắn Cha ơi, cha Cầu xin cha nàng hãy theo cha về chốn hoàng cung và hãy quên chuyện đã xảy ra ở chốn này đôi ta đôi ta đành phải chia tay không chàng ơi em yêu chàng em chỉ yêu mình chàng mà thôi hãy nhớ lấy tin dung kể từ nay kể từ nay không còn tình cha con gì nữa 啊，很 Uyên Dung Vẫn chưa muộn đâu mà Nàng hãy mau mau về trốn kinh đô Không thể vì anh mà nàng bất hiếu Như thế có nghĩa là Em sẽ phải xa chàng mãi mãi Tiên Dung Không Chứ đồng tử chàng ơi Chắc chàng hẳn biết Điều gì quý hơn vàng bạc Quý hơn châu báu ở đời Đó là tình yêu thắm thiết lứa đôi Em đã tìm được chàng rồi Làm sao mà còn xa được Tiên Dung Dù cha có từ con Người đã khước bỏ mọi quyền kế ước Người đã coi em như không có trên đời Tiên Dung Nàng ngồi xuống đây Tiên Dung Từ nay vợ chồng mình sẽ mãi mãi bên nhau Không bao giờ lìa xa nữa nó trong bát ngát nửa người dấu gọi người khán tiếng người đâu thấy người thân già sao khổ thế trời Bà nhìn xem ai đang đi lại nhà ta Một ông già rách dưới nghèo khổ Chắc là hành khất <laughs> Có ai ở nhà không đây? Dạ thưa cụ Có đây ạ à. Mời cụ vào nhà con xây nước Nhà con nghèo túp lều tranh mưa rột Dạ nhưng cũng có vài củ khoai mời cụ lót lòng ạ à. à, à, à. Nghe tin chàng hiếu thảo Nay tôi nhà quả thật không sao Cô ơi mời cô vào trong này Dạ mời à, cô ờ, vào trong này Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy Dạ thưa cụ Có phải nàng là công chúa Tim Dung Dạ phải ạ à. Dạ mời cụ vào trong nhà Mời cụ ngồi Mời cụ ngồi xuống đây ạ à? Dạ mời cụ xây nước ạ à. à, Dạ xin con Thank you. Dạ thưa cụ, nhà con nghèo chỉ có khoai luộc. Dạ, mời cụ sơi cho đỡ đói lòng ạ. À. À, cho dạ xin. Chàng nhìn này, lạ quá nhỉ? Chắc không phải là người thường em ạ. À dạ dạ thưa cụ để con vào lấy nữa cụ à, thôi thôi thôi già đủ rồi ta thử lòng hai con một chút đó thôi ta chỉ là tiên ông ở trên chín tầng trời cảm ơn tình yêu vợ chồng các con nên ta xuống đây truyền cho các con chút đạo Nhưng Làm phúc thường hay phải tội Người đời nói quả không sai Nếu ta truyền cho các con một chút đạo này Các con sẽ cứu được bao nhiêu sinh linh con người Nhưng Một trong hai con phải chết Thì các con có muốn Dạ thưa tiên ông Dù đánh đổi nào cũng hà khắc Nhưng Nhưng sự việc này quả là Dạ thưa tiên ông Nếu mà phải chết Xin tiên ông cho con được chết thay chàng Kìa tiên dung Còn chàng chữ Chàng dạ. nghĩ sao Dạ Dạ thưa tiên ông Để cứu được hàng vạn sinh linh Dù có phải chết Con cũng xin được chết Chỉ xin người cho tiên dung được hạnh phúc được bình yên bên cạnh vua cha Không, như vậy thật là bất công Còn làm sao sống được Tiên Dung Dạ thưa Tiên Nông Tại sao, tại sao cứ phải đánh đổi Tại sao hạnh phúc cứ phải đi liền với đắng cay Nửa đời người con mới tìm được chàng đây Vui chưa hưởng Sao đã phải chia lìa đôi ngà Tiên Dung Được nàng yêu lòng ta đã thỏa Dẫu có chết đi ta cũng chẳng tiếc chút nào nàng hãy cố cứu người trong hoạn nạn gian lao thì tình yêu này với mong sống mãi không như thế là đã rõ tiên dung con hãy nhìn đây <laughs> Ta chưa thấy ai trên đời này lại yêu nhau đến thế Thiền Tiên Dung Con hãy nhìn xem Chàng trưởng của con đang sống lại kìa thần bí của cây gậy này Ta dạy hai con Và trao cho hai con nắm giữ Đây là cây gậy thần bất diệt Sẽ giúp các con cứu chữa dân lành Nhớ là phải cứu chữa dân lành Còn những kẻ bạc ác bất nhân Gậy thần có chỉ vào Cũng không hề sống lại dạ, ừ. Chúng con xin nghe lòng tác dạ. Còn đây Đây là chiếc nón thần Sẽ che cho con sương gió Thần linh sẽ phù hộ các con Dạ Dạ, dạ chúng, con xin đa tạ thiên ông <laughs> Hai con Hai con hãy ghi nhớ những điều ta dặn Thôi Xe mây đã tới rồi ta về trời thôi Hề ơi, dạ, ta xem ra chỉ có ngươi là người gần gũi, chẳng quản sớm hôm quanh quẩn bên mình. Dạ muôn tâu đức vua, con ăn lộc vua thì con sống phải có tình. Nếu mà con cũng bỏ đi thì biết lấy ai là người hầu hạ. Dẫu ruột gan con có nhầu như dưa khú, thì cái mặt con vẫn cứ phải tươi, vẫn cứ phải làm trò mua vui để cho đức vua cười vua bảo khóc thì con mới được khóc vua bảo con đi xuôi mà con chạy ngược thế nào cũng bị phạt mất nghề <clears throat> vì thế cho nên con mới có cái tên gọi là hề đây tên thật của con thì người đời quên mất chỉ gọi là hề mà mà thôi đau lòng con lắm ý, vua ơi <laughs> khổ thế đấy có bao giờ được sống cho chính mình đâu cứ phải làm trò mua vui để kiếm lên miếng ăn quẩn quanh quẩn quanh ngày lại ngày quanh quẩn lại quẩn quanh vua yêu thì à, sướng vua lành thì ôi thôi à, khổ cái thân à, vua đã già yếu lắm rồi dạ ơi dạ Người cứ làm nhảm cái gì thế? Dạ, con có nói gì đâu ạ. Hãy vén rèm kia lên để ta nhìn trời đất xem sao. <laughs> dạ. Úi giời, dạ muôn tâu đức vua. Vườn thượng uyển đang mùa cây chút lá. Dạ trời hanh heo đang độ thu về đấy ạ. À. Thế ra chậm mồm đã lâu rồi. Rồi lâu lắm rồi từ hạ sang thu non nước đã qua hai mùa có gì biến đổi quan lạc hầu đâu gọi quan lạc hầu vào đây cho chậm quan lạc hầu đâu vua gọi dạ dạ dạ dạ muôn tâu đức vua thần có mặt ạ à. dạ ngọc thể của người hiện giờ ra sao rồi ạ à? ờ ta biết từ khi ta ốm dạ. các khanh đã hết lòng cứu chữa nhưng ta xem trong người thì vẫn còn khó ở Ôi quan Hà Cầu ơi ừ? Làm sao mà mắt đức vua trận ngược đây quan Hà Cầu ơi Trời ơi Khéo người không qua khỏi ta đã tu lão để người khỏi bị hoảng loạn tinh thần thực ra thì khắp trong nhân gian bệnh tật hoành hành đang vô phương cứu chữa quan lạc hầu ơi người đức vua cứng hết rồi quan lạc hầu ơi trời ơi ta phải làm thế nào bây giờ đức vua ơi thì nữ đâu mau đem xâm vào cho đức vua uống không chết cả lũ bây giờ trời ơi nhanh lên ui dạ dạ môn tâu đức vua ui dạ dạ dạ người người uống đi ạ à. sâm đây người uống đi ạ à. à, dạ Trời ơi, con là thầu ơi Người đức vua lạnh toát rồi con là thầu ơi Trời ơi, ta biết làm thế nào bây giờ Đúng là một lũ lang băm ăn hại dở ơi Không đứa nào chữa nổi cái bệnh của tuổi già Thôi cho lui, cho lui Lui à, dạ, dạ, dạ, dạ xin tướng công, ngoài cổng thành có một cô gái xin được vào chữa bệnh cho đức vua. Sao? Có một cô gái à? Nhà ngươi không đùa ta đi chứ? Dạ không Được, truyền cho vào. Dạ. Xin kính chào quan Lạc Hồng. Này cô gái, cô là ai mà lại tự tin ở mình như vậy? Dám coi thường đám lương y trong triều sao? Thiếp là nàng Nguyễn, vốn giỏi thuốc gia truyền trộm nghe hoàng thượng cứ ống triền nên nên mạo muội đến để tìm ra căn bệnh <laughs> này bao nhiêu lang y tóc bạc như tơ còn chịu bó tay huống hồ ngươi là cái đồ vắt mũi chưa sạch xin tướng công chớ nên coi thường thiếp thiếp trộm nghĩ già có cái mạnh của già trẻ có cái hay của trẻ nếu hợp thầy hợp thuốc thì thiết tin là bệnh gì cũng có thể chữa được ạ à. nghe cũng cứng nhẽ đấy thôi được rồi ta cho nhà ngươi chữa thử cho đức vua nhưng nếu nhà vua có mệnh hệ nào thì đừng có trách đấy hầu thiếp chữa bệnh không quen xung quanh có người lạ cả ta lại thế nữa kìa rồi ôi không khéo nó để giờ trò mỹ nhân kế với đức vua thì bỏ mẹ ôi giời ôi nhưng mà người ốm yếu nằm bẹp thế kia thì làm ăn được cái đất gì nữa mà sợ thôi cho tất cả lui để chữa bệnh cho đức vua Thank you. nào con cũng đến Con không thể nào giận nổi vua cha Đức vua Thể nào con cũng trở lại kinh đô Chứ Con sống sao nổi với một thằng đánh ca Đức vua Kìa Tiên dung Hãy nói đi Hãy nói đi tiên dung Đức vua ơi Có phải chỉ có nơi cung vua mới xứng với con không nào có phải chỉ có nơi gác tía lầu son mới hoàn hảo và tuyệt diệu không nào? Hãy nói đi, hãy nói đi tiên dung Trời ơi, Đức vua vẫn trong cơn mê sảng Lầm nhầm một mình trong tiếng gọi tiên dung Người ta bịt mất mắt Đức vua rồi Không đâu, mặt ta vẫn sang Trí óc ta vẫn tinh tưởng vì ta là vua không kẻ nào dám coi thường đức vua nhưng ta có lỗi ta có lỗi là đã từ con tin dung à đức vua ơi nhưng ta không thể làm khác được vì ta là vua con có hiểu không ôi ngôi vua đó là nơi quyền lực cao nhất không kẻ nào được trái lệnh ta dù người đó là con cũng vậy đức vua ơi người hãy uống bát thuốc này vào sẽ khỏi hết được nguồn cơn sẽ sáng láng anh minh như trước. đức vua mắc bệnh chẳng lành vì đói nên nỗi tâm thần là thuốc tiên thuốc ngấm đến đâu thuốc ngấm đến đâu người tỉnh ra đến đấy thì ra thì ra nhà ngươi không phải là tiên dung sao hay là tiên là phật đã chữa cho ta khỏi được bệnh rồi chà tài thật tài thật ta lại là ta lẫm liệt oai phong đức vua khỏe rồi ta lại là đức vua khỏe rồi quay lại đức vua khỏe rồi đi rồi đi rồi cô gái chữa bệnh cho ta đâu không Dạ biến rồi ạ à. Sao Nàng bỏ đi rồi à <laughs> Dạ đi rồi ạ à. Trời ơi Nàng là ai ta cũng chưa kịp hỏi họ tên Dạ muôn tâu bệ hạ Nàng quê quán ở đâu thì thần không được biết ạ à. Nhưng thần chỉ biết nàng tên là nàng Nguyễn thôi ạ à. Nàng Nguyễn à Dạ các khanh hãy đi tìm nàng Nguyễn về đây cho ta Đi tìm Đi tìm về đây cho ta Đi tìm nàng Nguyễn đâu Trình Đức Vuông Con thấy bóng nàng ra cửa Nàng đi mất rồi ạ Sao Nàng bỏ đi rồi à Dạ Trời ơi Như một giấc chiêm bao Rõ ràng là ta ờ, Mà lại như không phải là ta nữa chứ Ôi dạ hạ môn châu về hạ Người chính lại là à. người rồi à Dạ thần xin chúc người lại được bằng an như trước à dạ muôn tâu bệ hạ sao dạ muôn tâu bệ hạ có một chuyện rất lạ rất lạ chuyện gì dạ có một kinh thành mọc lên sau một đêm mưa mà lại từ cái nón và cái gậy này có phải chuyện hoang đường không đấy hả dạ bẩm không con thực mục sở thị rõ ràng đêm qua con đi tuần ở phía đông nam lúc ấy trời mưa to gió lớn bỗng chớp giật liên hồi xét đánh từng cơn một tòa lâu đài sừng sững mọc lên mái rác bạc rác vàng cứ óng a à, ánh hình tòa lâu đài lại mang dáng nón dạ bẩm hỏi ra thì đó là lâu đài của công chúa tiên dung à? của công chúa tiên dung mà dạ kỳ lạ thật lúc tử con ta không cho cả một cái lắc bạc trừ đồng tử thì không một manh khố che thân vậy mà tại sao chỉ trong một thời gian ngắn chúng lại giàu nhanh thế được Dạ muôn tông Dân chúng đồn rằng Họ là người của tiên của Phật Dạ có thể lắm chứ ạ Dạ muôn tâu bệ hạ Hẳn đây là công chúa vẫn ngấm ngầm Để chống lại vua cha Nên đã xây riêng một cõi một bò Dạ muôn tâu bệ hạ chỉ cho bằng bệ hạ cứ cho thần đem quân đến dẹp trước là xong Không được không được Thế thì đại loạn đại loạn Dạ bấm. đúng đấy ạ à. Ôi dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ Muôn tâu bệ hạ không thể đại loạn được ạ à hẳn đây là mối nhục của thằng con rể nên nó vẫn ngấm ngầm để chống lại vua cha dạ muốn tâu bệ hạ chi cho bằng bệ hạ cứ cho quân đem đến dẹp trước là xong dạ dạ dạ dạ dạ dạ tâu bệ hạ lại có một tin đồn khác nữa ạ dạ vợ chồng công chúa làm ăn phát đạt khiến vùng này giàu có hẳn lên vùng bãi tự nhiên nay trên bến dưới thuyền khiến cho dân chúng thoát cảnh lầm than khổ cực cả ôi dạ dạ dạ dạ muốn câu thần không thể tin được dạ, à dạ, có như vậy còn ta dạ. tiến dung tiến dung thế chứ Đúng là có sức người có khác Lại cộng thêm có đầu óc biết canh tác gieo trồng Ta giúp dân phát triển nghề nông Nhà nhà ấm no khói thơm mỏi bếp Em vừa thôn tầm tang về Dạy chị em xe to dệt cười Đây là miếng đuối Chị em gửi để em may trong chàng tấm áo Chà Tấm núi đẹp quá Cứ đà này thì lo gì dân không khá Phú quý đúng là sinh lễ nghĩa Còn đây Đây là chiếc mũ Em đã từ tay tết cho chàng Chàng lại gần đây em đợi cho Ôi Trông chàng như là một chàng hoàng tử ấy Không Anh không phải là hoàng tử Anh Anh chỉ là chàng chữ của nàng thôi Chàng này Những chiếc thuyền buôn bắt đầu cập bến Họ xem những mặt hàng đũi hay lụa cứ thích mê Đúng là nghề buôn một vốn bốn lời Phi thương bất phú dậy rồi chẳng sai Bây giờ cái gì rồi cũng có đấy chàng ơi Tiên Dung Ta cũng lấy làm mừng vì trời có mắt Tình yêu của đôi ta đã cảm được trời xanh Công sức của chúng ta đã được đền đáp công bằng Có mái ấm trở che Ồ không Một tòa lâu đài cả một tòa lâu đài thực sự em ơi cứ ngó chim bao một đêm mưa gió hôm nào còn đây nón thiêng với chiếc gậy thần thành giang sơn đó với đôi tay dịu kỳ mưa gió hôm được sống bên chàng Bao nhiêu thay đổi ngỡ ngàng làm sao Chàng xem Chàng xem có lạ không nào Ừ Lạ Mà cũng không lạ Chàng nói thế Nghĩa là thế nào kia Là vợ chồng mình đã làm hết sức cho đời Nên tiên Phật mới cảm lòng người ban cho Này Thế còn những thương thuyền đầu ngoài bến kia Chắc cũng của tiên Phật ban cho cả đấy Phải Con người và của cải Trời có thể ban cho và cũng có thể lấy đi Chúng ta chỉ là những sinh linh sống gửi thác về thôi em ạ à. Hôm nay chàng nói gì mà lạ vậy À chàng ơi Đã lâu lắm rồi không có tin gì của nàng Nguyễn Không biết vua cha đã khỏi bệnh chưa Tiên Dung Xin nàng hãy bình tâm Và hãy tin ở tài nàng Nguyễn ta tin là đức vua ngài sẽ khỏi bệnh thôi nào bà con bà con nào hãy vào trong này à, vào trong này đi bà con à, xin chào các bác chào các bác chào công chúa chào chàng chữ các bác hôm nay có chuyện gì mà các bác lại đến đây như vậy kia chàng chữ chàng không nhớ sao hôm nay là ngày rằm tháng riêng bà con mang lễ vật đầu mùa lên chùa tế lễ mong hai vị hãy đứng ra làm khổ chủ cầu cho mưa thuận gió hòa cho Đúng dạ, mùa dạ. năm nay tốt hơn năm trước Ồ, việc lớn như vậy mà ta quên mất chứ đồng tử chàng ơi ta sửa soạn đi ngay thôi à, thôi ta đi thôi các bác nào ta đi thôi Không cho ra bỏ nào đáng mừng Cha con vua tôi đã đến ngày hòa hợp Công lao này chắc hẳn do nàng Nguyễn Nhưng xin ân nhân chớ có vội mừng Mối hiểm nhỏ chưa qua Thì mối họa to lại tới rồi đấy ạ Sao? Nàng nói thế nghĩa là thế nào? Tất cả Tất cả là do cái tòa lâu đài này mà Sao lại do tòa lâu đài này Ta không hiểu Chị ơi Đức vua đang cho quân đến để bao vây tòa lâu người cho rằng công chúa dám ngang mặt gây dựng giang sơn riêng nên vội về đây để báo cho nhân được biết trời ơi vua cha vua cha hiểu lầm tiếp rồi biết làm sao bây giờ chàng ơi tiên dung xin nàng hãy bình tâm nàng nguyễn chắc nàng đi đường cũng đã mệt nàng hãy mau mau về nhà kiểu mẹ già mong đợi Sao? lớn đến nơi Biết làm sao bây giờ hả chàng Tiên Dung Xin nàng hãy bình tâm Tiên Dung Từ trước đến nay Vợ chồng mình chỉ mong sao được sống trong hạnh phúc Được tự tay tạo lập gây dựng cơ ngơi Chúng ta đã làm hết sức mình để giúp người cứu người Vậy mà vua cha lại hiểu lầm là chống lại Kẻ cũng khó bẻ khuyên giải Cái khổ nhất là Dân tình sẽ vì ta mà chịu cảnh đầu rơi máu chảy Ôi Lâu đài thành quách mà làm chi Tiên Dung Anh bỗng nhớ về triển cát năm xưa Bay tự nhiên nơi đôi ta gặp gỡ về bến sông sương ơi ta ta ước người đừng bỏ chúng tôi mà vội vã về trời à Chúng con xin cắn rơm cắn cỏ lại người Người mà đi thì chúng con biết sống làm sao được Nếu đức vua đến đây Chúng con sẽ tâu thật để người hay mà bớt giận làm lành Xin, xin người đừng đi, đừng, đừng, đi, đi. Xin đa tạ Xin đa tạ tấm lòng dân chúng đã đến với vợ chồng ta Nhưng nếu vợ chồng ta ở lại Thì một lần nữa lại mắc tội bất hiếu với vua Con chống lại cha rõ nhà vô phúc Chứ cho bằng vợ chồng ta hãy rút đi từ trước Thì Thì các người cũng sẽ được bình yên Phải rồi Khi chúng ta đi rồi sẽ chẳng có binh đao Rồi vua cha sẽ hiểu lòng con trẻ Chị Tiên Dung Chị Tiên Dung Nàng Nguyễn Chị Nàng Nguyễn ơi cái em ở lại nhắn dùng cha xa tội chị tình Dung con đã gây bao lầm lỗi Để vô cha vất vả Nhọc lòng chị ơi thành nguy nga lộng lấy giờ lại thế này linh dạ linh đâu dạ sao lại thế này hả con không biết ạ đi tìm mau dạ đức vua tới dạ dạ kính chúc đức vua sống lâu muôn tuổi là khẩu tướng công dạ nào thành quách ở đâu ngươi hãy chỉ cho ta rõ Dạ muôn tâu bệ hạ Quả chỗ này vừa rồi là kinh thành nguy nga lộng lẫy Giờ sao thần không hiểu à Dạ muôn tâu ạ à? Im mồm Úi dạ Nhà ngươi chẳng từng nghe nói Con gái ta dừng giáng sơn một khoảnh đó sao Thật dạ đúng ạ à. Châu Khi đi cơn giận ngút trời Giờ bỗng thấy tiêu tan hết cả Lòng thương con trào lên trong dạ Tìm dùng con Con ở nơi đâu Dạ, dạ, dạ Muôn tông có một cô gái xin được vào gặp đức vua truyền cho bà Dạ Dạ, xin kính chào đức vua Trời ơi Thì ra đây là cô gái đã chữa bệnh cho ta Nhưng Nhưng nàng bỏ đi đâu không một lời từ biệt không cần cả ta ban thưởng là sao Muốn đâu đức vua Thiếp chữa bệnh cho đức vua Là để đền ơn đáp nghĩa Chứ đâu cần sự ban thưởng của nhà vua Nàng đền ơn đáp nghĩa cho ai vậy Dạ muốn tâu đức vua Đó là nàng công chúa Tiên Dung và chàng trừ đồng tử Người đã cứu sống thiếp Và dân làng đây đấy à Dạ, dạ đúng, đúng thế đấy ạ à. Thì ra thì ra nàng đến với ta là do công chúa Tiên Dung phái tới Nhưng Nhưng Tiên Dung con ta hiện ở nơi đâu Môn tâu đức vua Môn tâu đức vua muộn mất rồi à Sao Có chuyện gì chẳng lành ư Dạ môn tâu đức vua Vừa mới hôm qua Nơi đây còn là thành quách nguy nga lộng lẫy Bỗng một cơn mưa to gió lớn Đã cuốn thành quách cùng công chúa tiên dung và chàng trừ đồng tử về trời trời ơi tiên dung con vì cha không hiểu được lòng các con rộng như trời biển không hiểu được tình các con đẹp tựa trăng rằm hôm nay đến đây mắt ta đã được nhìn tai ta cũng đã nghe thấy cả vì quá tin vào những lời tâu sàm sợ Để cha con hai ngà hai nơi Khi ân hận thì đã muộn mất rồi Tin dung con Có hiểu cho lòng cha đau đớn Kìa Đức vua hãy phía chân trời kia Một đôi hạt trắng tung bay đó là nàng công chúa tiên dung và chàng trừ đồng tử tiên dung tiên dung